Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về nhà bếp và nữ gia chủ. Không nên đặt hai bếp. Phong thủy nhà bếp vô cùng quan trọng. Vì sao? Nhà bếp là nơi cực hỏa đại diện cho người vợ trong gia đình. Nhà bếp có phong thủy tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp các hung đến vận trình của nữ chủ nhà có những người vì sự tiện lợi họ đặt thêm một chiếc bếp nấu bên cạnh chiếc bếp chính kết quả có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng mà không hay biết bếp đại diện cho nữ gia chủ nếu đặt hai bếp theo phong thủy có nghĩa là người chồng có thể quan hệ cùng lúc với hai người phụ nữ trong đó có một mối quan hệ bất chính trên thực tế trường hợp này không hiếm gặp giả sử bạn bất hạnh có người chồng bồ hãy kiểm tra ngay bếp của nhà mình có phạm gì hay không có nhà để tiện cho việc vệ sinh gắn thêm một tấm gương đằng sau của bếp tấm gương này tuy là sạch sẽ nhưng nó có thể phản xạ lại biến một bếp thành hai bếp cũng tương tự như việc dùng hai bếp có gia đình vô tình đặt một tấm gương ở phòng khách đối diện với bếp lại vô tình biến bếp một thành hai bếp điều đó đồng nghĩa nam chủ nhân có thể có mối quan hệ bên ngoài nếu có gương nên cẩn thận không được chiếu thẳng vào bếp đặc biệt trong phòng ngủ cũng không nên gắn gương dễ biến một thành hai nghĩa là một trong hai người dễ có người thứ ba một gia đình nọ trần nhà khá cao để tận dụng thêm một gác xếp trong nhà bếp cho người giúp việc mỗi ngày người giúp việc leo lên gác để ngủ việc này trong phong thủy loan đầu tức mắt nhìn thấy được từ một nhà bếp biến thành hai nhà bếp vấn đề này chính là chiếc cầu thang chiếc cầu thang nằm ở hướng tây bắc đại diện cho người cha nam gia chủ hướng đông đại diện cho con trai lớn có nghĩa là nam gia chủ thường leo cầu thang càng hung hơn khi trên gác có một chiếc gương lớn thúc đẩy hiệu ứng phong thủy biến một thành hai cũng cho thấy người giúp việc thích làm dáng thích làm đẹp Vì thế nếu bạn là nữ gia chủ thì cần lưu ý cố gắng không được chia nhà bếp một thành hai phòng. Cho dù chia thành hai nhất định không được đặt cầu thang ở hướng Tây Bắc hoặc không nên để gương trong nhà bếp. Nếu người giúp việc của bạn đã lớn tuổi thì khả năng ứng nghiệm thấp hơn một chút. Nếu người giúp việc của bạn còn trẻ và ưa nhìn gặp phải kết cấu phong thủy này đây là một điều không tốt kỳ thật nhà bếp khá quan trọng phía dưới bếp cũng cần lưu ý bếp đại diện cho cơ thể của nữ chủ nhà phía trên bếp đại diện cho phần đầu nửa thân trên phía dưới bếp đại diện nửa thân dưới và chân của nữ gia chủ đặt bình hoa trên đỉnh của tủ bếp người vợ có thể thường xuyên bị đau đầu nửa dưới cơ thể người vợ sinh nhiều bệnh chân yếu phụ khoa khi kiểm tra phong thủy trong nhà phát hiện gầm bếp có rất là nhiều rác vật hôi thối do bị rò rỉ nước nước bẩn tích tụ lâu ngày sinh ẩm ướt có trường hợp một thanh niên sống buông thả trong nhà bếp không có bếp nấu người này khó tìm được người vợ tốt khả năng cô đơn rất là cao những điều lưu ý không tốt về bếp nhà bếp có hai bếp hoặc là có gương là không tốt nhà bếp có gác hoặc là cầu, cầu thang cũng không tốt đặt các vật trang trí như bình hoa cũng không tốt phía dưới gầm bếp có rác mùi hôi hoặc là rỉ nước được xem là xấu nhà bếp tốt thì bếp nên chỉ có một bếp nấu nhà bếp không nên có gác trên bếp không nên để vật gì gầm bếp nên gọn gàng sạch sẽ không ứ động nước